lời yêu thương anh đã xóa sao lại vui lòng đắn đo người đã theo sau ngay từ khi chúng ta hẹn hò dù cho yêu nhau đến mấy mắn lòng rồi thì đắm vây tại nỗi duyên phận không phải yêu nhau từng anh anh từng nhìn anh đôi mắt đó chỉ làm nên lòng lắm lo bởi lẽ bây giờ em chỉ như anh đã ra đời Hẹn gặp I'm the